Đù, thẻ du cực mới đợt này đẹp quá em Ừ, thẻ du cực mới đẹp quá à Đẹp lắm hả em Anh mua mới mua cái cạc nè để à, nạp vô mua Trời, anh mua cho em chi tốn tiền với anh Hả? Gì? nên mua cho anh mà Mua cho anh mà dạo này mất tương tác quá Kiếm tí em được không? Mạnh hồn với mình tỏa cao minh Cây to gió lớn trong danh vọng Hơi xương chắn gió hư hào hình Da vàng chính thống huyết thanh rồng Hương truyền chi dũng chấn gia phòng Thanh hưng sự nghiệp uy danh tỏa Hùng bá thiên hạ đến ra đông Ghé bài gánh đỡ cả xuân hà Sống trong bang ta có tính hiền ngang Và ta quyết không tham chỉ có mấy đồng vàng Đi từ Á Đông Âu khi mình quá thân nhau Quên để mà chết duyên sâu cùng nhau mới đồng đè mong đó pi cho toàn anh chỗ đi nơi một món đôi sát trong lại và hai sai sai đôi sát tốt những thứ các bạn không nên chơi đùa Tốt một, trêu đùa tình cảm của người khác All these girls, they like my. Anh không biết em á, anh không hết thì cũng hãy hết thôi Tại vì sao? Dạ em là số 1, em 10 điểm, em là sĩ gan Lần hẹn hò đã tìm tên tình mình xuống bức trời